បសួរប្រិមិត្តទស្សនា Channel សុខឿមេពេញជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះយើងបង្វែរអារម្មណ៍មកហាងភោជនីយដ្ឋានមួយកន្លែងនៅរដ្ឋ Texas Houston នៅ Bel Air គឺកន្លែង Pho Pho វៀតណាមគឺ Pho កងបបាទ Pho កងបហើយថ្ងៃនេះគ្រួសារមកញ៉ាំជុំគ្នា មានហ្វឺកង់បនិងបាញ់ឆាវបាទបាញ់ឆាវមួយធំណាស់ហើយបើនិយាយពីរសជាតិគឺបន្លន់បាទឆ្ងាញ់ហើយធំទៀតបាទអញ្ចឹងទស្សនាទាំងអស់គ្នានៅទស្សនីយភាពអឺបញ្ឆាវនិងបើកខាងបបាទហើយសូមគោរពនឹងអញ្ជើញអ្នកទាំងអស់គ្នាញ៉ាំជាមួយគ្នាបាទអរគុណ lain lam yan im yan qua mượn nắng thì mía này này nữa cả nó có cái lo cho nó tại giữ mình lo muốn bà cả kia là đuổi xịt hả để nó đuổi những cái động cái sắp sụp hữu nó tháp tả sắp sụp hữu sắp sụp hữu tháp mười miếng chục miếng cái này được không Mua mẹ bọt mà Cái này tôi con thế Bên chưa bình rồi thì camera Thì chắc liền là cái nhân Thank you. tiếng rồi một tiếng nhỏ lớn cứ xin lắm bảo Cạch nữa.

vừa xa rồi Thu vô mình tự tắt mình Thu vô tắt mình Mình ọt đấy Mình ta không Cái đó của mình Thì tôi hiện đặt cái đặt cái chân rồi Thank you. Tá bom. Yeah. 快点！ là nó đi nữa mẹ នេះទឹកត្រីបាទ Nhiều ăn là hai giá này, nhiều ăn nhiều, nhiều thôi là nước bỏ nhiều nước, chứ nước xèo cũng lâu rồi. Đón. Bún xèo nấu omelette đón. phượng tại vì mà tại Việt Nam đừng nhau đi nè hả đang không được chung ná xong ná xong chung ná xong cả thì bạn có miền cá, ạ Úc ná có miền cá đây miền Úc có miền cá đây ná xong chúng ta cá nhóc luôn, ừ, chỗ thực này ngày nữa sang cá phở miền Úc này chúng ta chúng ta lừa chúng ta sang cá phở nè ok mình chú mình chú ý con cá cá cá ủ biển biển chung xong xong xong chúng công nhân cá phải bố, cái mình phải nói nữa cái nó tôi nói tôi đi tuột rồi ca nè tuột rồi ca vào lại nó không tôi nói con nói này á làm xong ca thế á con tôi nói Quando tá carregando, né? Uhum.